Các con thân mến, các con đã nắm được quy tắc viết tên riêng của người, của địa danh rồi. Sau đây chúng ta sẽ cùng luyện tập thực hành với một số bài tập nho nhỏ nhé. Xin mời các con cùng đến với bài tập số 1. Yêu cầu của bài tập số 1 rất đơn giản thôi, đó là chúng ta hãy viết lại cho đúng. Cô có những từ sau đây: Hà Nội, Trường Kim Liên, Sông Hương, Bạn Lan, Biển Đông, thành phố Huế. Xin mời các con hãy cùng thực hiện bài tập này. Các con sẽ có 2 phút để hoàn thành bài tập này. Nào, các con hãy lấy giấy và bút ra để hoàn thành nhé. Chúng ta sẽ có 2 phút và các con hãy nhấn nút tạm dừng để cùng thực hiện bài tập số 1 trong 2 phút nào. Xin mời các con. Các con thân mến, thời gian 2 phút đã hết rồi. Các con có hoàn thành được bài tập số 1 này không? chúng ta sẽ cùng đối chiếu phần đáp án của mình với đáp án của cô nhé. Thứ nhất là từ Hà Nội thì tiếng đầu tiên tiếng Hà đã được viết hoa chữ cái đầu tiên. Còn tiếng nội đã được viết hoa chữ cái đầu tiên chưa nhỉ? À, đây chính là tên thủ đô của đất nước Việt Nam và cũng chính là một địa danh đấy. Và chúng ta cần phải viết hoa cả chữ nội đúng không? Vậy thì viết hoa đúng như thế nào nhỉ? À, cô sẽ viết hoa chữ cái đầu tiên của từng tiếng Hà Nội. Tiếp theo, Trường Kim Liên. Trường Kim Liên cũng là chỉ một địa danh, một ngôi trường cụ thể. Và Trường Kim Liên nằm ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đấy con con ạ. Và chúng ta sẽ viết hoa như thế nào? À, viết hoa chữ cái đầu tiên của từng tiếng kim liên